Kính thưa quý vị, trong ngày 7 tháng 5 vừa qua, Cali đang dậy sóng với một câu nói của ông thống đốc California là ông Newsom đã làm nên một làn phẫn nộ trong ngành neo của Cali của chúng ta. Thưa quý vị, một câu nói là những người bị nhiễm corona đầu tiên là từ một tiệm neo. Đây là một cái câu nói mà có một tác hại rất là nặng nề vào cái ngành thẩm mỹ, nhất là ngành neo của Nam của chúng mình. Hôm nay chúng tôi xin đề cập tới vấn đề này với ông Đỗ Như Điện một lần nữa đến với chúng ta vào đề tài ông Newsom nói ra câu nói này với dụng ý gì và có tác hại ra làm sao. Mời chú Điện. Xin chào chú Điện. Vâng, chào anh Tiết và chào quý khán giả đeo theo dõi chương trình à, thời sự của chúng tôi. Vâng, anh Tiết nói ừ, trong cái buổi họp báo ngày à, thứ bảy tức là thứ năm tuần trước đấy thì uh, thống đốc ừ, California là Nelson đã nói một câu ngắn thôi ông nói là cái ờ, người nhiễm virus đầu tiên đến từ một tiệm neo ở miền Bắc Cali à, tất nhiên là ông ấy không có đề cập tới cái tiệm nào và cái hoàn cảnh nó ra sao bởi vì cái vấn đề này nó thuộc ừ, nó có những cái luật pháp để ràng buộc nhưng mà cái câu nói này đúng như anh Tiết nói nó tạo ra một cái sự chấn động rất lớn bởi vì khi nói tới cái ngành nails tức là một cái kỹ nghệ rất phát triển và đặc biệt riêng ở California này đó là có khoảng gần 12.000 tiệm nail mà trong ấy người ta nói thì trên 70% là do người Việt Nam làm chủ còn trên toàn cõi Hoa Kỳ đó thì khoảng trên 50.000 tiệm đó, mà hầu hết có thể nó cũng 70 80% là do người Việt Nam làm chủ nhưng mà chúng ta phải biết thêm thế này này ngoài cái vấn đề mà kỹ nghệ nails ra thì để cho um, giúp cho cái ngành đó nó còn rất nhiều những cái ngành khác liên hệ cái ngành liên hệ thứ nhất ấy là những sản phẩm đó, ờ, về uh, supply đó supply Đúng dạ để vâng. giúp cho mấy chục ngàn cái tiệm đó ở ờ, trong cái supply đó nó còn có những cái dụng cụ để mà trang bị để mà thiết lập những cái cái cái cái phòng nails nữa à, thì chúng ta tưởng tượng là mới với mấy chục ngàn như vậy thì cái công số công công an việc làm nó nó bao nhiêu cả triệu người có thể <clears throat> dạ năm vâng. bảy trăm ngàn người thì dạ đó vâng. là nói về cái số lượng thôi nhá dạ vâng thì thống kê cho biết đó là nội California của mình đó là trên tổng sản lượng của ngành neo đó là chiếm 20% của toàn quốc thì nếu mà như vậy đó theo như chú thấy đó là một cái câu nói như vậy nó ảnh hưởng mà trong thời kỳ này là Cali đang có gọi là đang thời kỳ mở cửa lại reopen cái business mà ngành nail là ngành gọi là cũng phải cần chạm tay chạm chân với nhau mới làm được thì như vậy đối với một câu nói như vậy thì cái ảnh hưởng nó quá là nặng nề thì có một số người bây giờ này đưa ra vấn đề là tại sao câu nói này phát ra trong thời gian gọi là đang mở cửa mà không nói ra một cái thời gian trước đây thì theo kinh nghiệm của chú đó chú thấy mỗi câu nói này nó có tác hại như thế nào chú trước nhất thì mình phải xét về cái phương diện uh, thời thời gian nếu câu nói này mà nói vào khoảng tháng riêng hay tháng 2 khi mà bắt đầu có cái dịch bệnh mà nó mới chớm ra năm bảy mười người 10 người để mà gọi là truy tìm nó từ đâu đấy thì câu nói đó rất là bình thường đó. cũng như là cái ờ, ca đầu tiên uh, có người ở, ở Mỹ tức là ở trong một cái nursing home ở trên tiểu bang Washington State đó. thế nhưng mà bây giờ mới tuần vừa rồi thì cái dịch bệnh nó đã tràn lan khắp thế giới và ở nước Mỹ này đã có một cái số lượng hàng triệu người lây nhiễm thế thì khi mà thống đốc nói ra như vậy thì không biết là ông ấy vô tình phát biểu hay là ông dựa trên một cái báo cáo mà tôi nghĩ rằng phải có một cái báo cáo chính yếu thì ông mới dám nói như vậy và khi nói như vậy vào cái thứ nhất là nó sai về cái thời điểm là vì bây giờ đó cái thời điểm nó đã đi quá cái giai đoạn đầu tiên Dạ. bây giờ ngay ở bên trung cộng người ta vẫn tiều người ta vẫn chối cái người đầu tiên là ai người ta vẫn giấu nhẹm hết à, do đó mà cái, thứ nhất là nó sai về cái thời điểm thứ hai vì một câu nói ngắn như vậy nhưng mà nó tạo ra một cái ảnh hưởng quá lớn là vì trước đây khi mà bắt đầu chưa có chuyện đóng cửa thì tất nhiên những cái người làm nails là người ta cũng uh, ờ, đã, đã đã đã lo sợ rồi mà bây giờ trong cái lúc mà phải gọi là là là, là à, đóng cửa như vậy đó mà đã hai hơn hai tháng nay đó thì cái tình trạng thất nghiệp và những cái khó khăn của những cái à, tiệm này họ đã rất là mong đợi để mà được mở trở lại để mà tiếp tục công việc làm ăn thế mà bây giờ cái vụ này đó thì cái tâm lý đó là ngay tôi bây giờ này <laughs> tôi muốn đi cắt tóc <laughs> tôi hỏi mấy tiệm quanh đây nó bảo chưa mở cửa <laughs> thành ra thì cái, cái tâm lý đó cho dạ. nó cái tầm ảnh hưởng và cái phản ứng cái nói là bây giờ nói phản ứng cộng đồng đi cái tầm ảnh hưởng thì mình biết là nó có một cái ảnh hưởng rất là nặng thì cái phản ừ. ứng nhất là cộng đồng Việt Nam tại vì cộng đồng Việt Nam mình là chiếm đa số trên cái vấn đề lĩnh vực neo trong toàn Cali bây giờ này thì nếu mà như vậy đó cái sự đòi hỏi của cộng đồng Việt Nam bây giờ này đưa ra nói nếu mà như vậy không có thể đưa ra bằng chứng được không mà thực ra thì nếu mà như chú vừa trình bày có thể đã có bằng chứng thì nếu mà đưa ra bằng chứng thì cái tai hại nó cũng đã có rồi ảnh hưởng rồi đúng rồi đúng ra phải làm được cái gì để giảm cái tai hại này trừ khi là ông nói là có thể là tại vì nếu mà thực sự mình mình nghĩ đó có thể là ông đã biết cái cái gọi là con con con gọi là cái con vi khuẩn này nó nó nó nó được truyền nhiễm tại một cái ground zero tại một cái tiệm nail nào đó ở trên Santa Clara hoặc là Lorano thì khi mà mình nói như vậy đó thì cộng đồng Việt Nam của mình nhất là giới làng neo có thể làm được cái gì bây giờ này tôi nghĩ rằng à, ngay ngay sau khi đó ông thứ năm thì thứ sáu đó một, một số ờ, kỹ nghệ neo đặc biệt là miền Nam California người ta đã họp báo để trình bày vấn đề đó và đã có cái phản ứng khá mạnh và có những cái yêu cầu là yêu cầu thống đốc phải có lời xin lỗi à, và tôi không nghe nhưng mà tôi đọc được là thống đốc cũng có ca ngợi cái cộng đóng góp của cộng đồng Việt Nam nhưng mà chưa có một cái lời chính thức lời giải thích hay là à, nhận lỗi thì cái đó chưa có vì vậy mà cho đến bây giờ cái phản ứng rất là còn rất là à, nặng bởi vì cái chuyện nhấn như thế này này chúng ta nhớ rằng khi cái con virus này nó mới tràn lan ra vào khoảng độ tháng 2 qua cuối tháng 2 qua đầu tháng 3 đó thì tôi nhớ nghe ở San Diego này đó có một cái um, một cái cái cái grocery đó họ nói rằng là họ phải ra một cái thông báo họ nói rằng chúng tôi nhận được mấy cái nguồn tin uh, truyền nhau trên uh, Facebook nói rằng cái tiệm uh, cái cái cửa tiệm này uh, có người lây, lây nhiễm thì lập tức người ta truyền tay nhau và không ai tới cửa tiệm đó nữa Đúng. do đó nếu có làm sự yeah. Dạ. về cái câu chuyện đó thì một à, gần đây lại có một số tiệm nữa họ cũng phải lên tiếng về cái chuyện đó đặc biệt là một vài cái tiệm mà họ làm đồ ăn food to go đó thôi à, khi họ họ bị tấn công bằng cách đó là cái tiệm của họ chết đứng liền đó. Dạ. mà trong cái giai đoạn này đó nếu mà ngành nail ngành salon tức là làm nail làm tóc làm uh, những cái cái cái việc mà phục vụ cái uh, Ờ, sắc đẹp đó thì người ta sẽ không dám tới nữa hay là tới với một cái sự hết sức là dè dặt thì tôi sợ nó chỉ kéo dài có thể là vài ba tháng bốn năm tháng nữa thì cái cái nghề đó nó sụp đổ như thế thì cái tình trạng uh, thất nghiệp cũng như là bao nhiêu những cái um, uh, dịch vụ đó nó đều phải ngưng động hết thì đó là một cái ảnh hưởng kinh tế rất là lớn do đó cho đến bây giờ thì các uh, tôi nghĩ rằng là đối với thống đốc thì phải có một cái biện pháp nào đó hay có cái cách nào đó để chấn an và lên tiếng thì đúng hơn à, trong khi ấy thì chúng ta thấy rằng đặc biệt là các ngành nails ở khắp nơi không phải là một ở California đâu mà tôi theo dõi các tiểu bang từ miền đông từ là Boston từ Texas từ ờ, Houston rất rất nhiều tiệm nails của người Việt Nam đã may khẩu trang để tặng không đó, rồi ờ, hợp nhau lại để nấu cơm rồi làm thức ăn để uh, đưa đến cho các nhà thương họ rất là có tinh thần và họ muốn ờ, giúp cho uh, các uh, y bác sĩ làm trong các bệnh viện uh, thì rõ ràng là đây là một cái tinh thần hết sức là là, là góp sức của anh anh chị em làm nails do đó mà tôi nghĩ rằng thống đốc California nên có một cái một cái lời hoặc là một cái cách nào đó để uh, làm nguôi cái cái sự lo lắng của của um, những cái tiềm năng tính anh tiết ạ dạ thì như chú vừa trình bày đó mình biết là cái câu nói nó có một cái tác hại rất là gọi là khá nặng trong cái cái, cái trường hợp của ngành nail bây giờ này nhưng mà ngành nail là một cái ngành gọi là phải service đụng tạm tay chân thì nếu mà trong cái tình trạng mà chúng ta gọi là cách ly hoặc là không có ai mà dám gọi là <laughs> đụng chạm nhiều trong cái thời điểm này dù có nói đó ra hay là không thì cái tiền cái những cái, cái cái ảnh hưởng của cái gọi là cái ngành neo cũng đã bị rất là nặng trong cái thời điểm này thì nếu mà chú theo dõi theo cái gọi là cái chiều hướng này đó thì liệu ngành neo có vượt qua nổi cái con covid này hay là không hay là gọi là có thể sống sót được qua cái mùa này hay là không tôi nghĩ phải trải qua một cái giai đoạn khá dài là vì theo các cái ờ, nhà nghiên cứu đó thì cái dịch bệnh này nó sẽ còn tiềm tàng ờ, nhiều còn lâu lắm là vì ờ, cái cái cái, cái khổ là bây giờ người ta chưa biết rõ cái con virus này nó như thế nào và chưa có thuốc chủng nhé chưa có thuốc trị nhé bây giờ tất cả còn đang nghiên cứu và à, cái số người lây nhiễm bây giờ càng test thì lại càng thấy nó ra nhiều tức là người này truyền qua người khác mà ngay cái người mang bệnh nó cũng không biết thế thì mang bệnh không biết thì nó cứ truyền ra rồi người khác cũng không biết rồi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào mà nó cứ kéo dài như vậy bây giờ là ít nhất là 3 tháng rồi bây giờ nó chừng 3 tháng nữa tức là 6 tháng thì tất nhiên là chính phủ bỏ tiền ra để mà giúp cho những cái chỗ đó nhưng mà cuối cùng thì cũng phải thâm thủng thôi cũng phải cũng cả cái kinh tế nước Mỹ cũng phải phải gánh chịu cái cái thiệt hại đó do đó tôi nghĩ rằng cái chuyện này nó còn khá dài đấy có thể có thể là năm bảy tháng chẳng biết chừng thì thì không những ngành nào mà mình nếu mà theo dõi báo chí đó thì bây giờ là mình thấy đó là những cái ờ, restaurant tức là những cửa hàng ăn uống đó nhất là là hàng nhạc buffet buffet ở San Diego này nếu mà chú theo dõi trong hai ba hôm nay đó là nguyên cái change của gọi là supplantation là đóng cửa gọi là thực sự đóng cửa luôn không có mở cửa lại nữa tại vì không thể nào làm ăn được trong cái cái thời điểm covid mà mà với cái dạng buffet thì tiếc cho thấy là cái cộng đồng Việt Nam của mình gọi là đang đang đang thăng tiến về cái ngành nail trong mấy chục năm nay mà bị con covid này là cái người Việt Nam mình bị ảnh hưởng nặng nhất thì theo chú đó thì cái ảnh hưởng này không biết là sẽ bao nhiêu người phải đóng cửa hoặc là những cái tiệm nail còn sống là bao lâu nữa nhưng mà với cái tình trạng này thì chú thấy là mình có một cách nào xoay sở hay là làm một cách nào để cho cái ngành neo nó khá hơn hay là một cái câu nói của ông thống đốc có thể giết được cái ngành neo hay không tôi nghĩ là giết thì <laughs> giết thì không giết nhưng mà khốn đốn khốn à. đốn khá dài đấy khá lâu đấy bởi vì chúng ta biết rằng cái ngành neo là một cái ngành mới hai ba chục năm nay chứ chưa phải là một cái ngành đã có từ trăm năm hay là những cái kỹ nghệ khác mà khi nó phát triển như vậy thì tạo ra một cái lượng công an việc làm lớn và đã giúp cho rất nhiều gia đình con cái học hành thành công. Bây giờ nếu nó ờ, có trở ngại như vậy thì nó ảnh hưởng lâu dài, ảnh hưởng tới con cái, ảnh hưởng tới công an việc làm, ảnh hưởng tới học học hành của gia đình và nó kéo theo một cái ờ, cái, cái tác hại khá lâu. À, như tôi nói hồi nãy tôi không không biết chắc là có thể bao nhiêu tháng nhưng mà cái ảnh hưởng rất lớn cũng như là tất cả bởi vì tiệm nail thì nó cũng chẳng khác gì những cái tiệm ăn hoặc là nó còn nguy hiểm hơn nữa là vì đúng như tiết nói là vì khi làm cái này thì người ta gần gũi nhau phải nói chuyện và làm đụng chạm tay chân mà mà dầu dạ. có ba găng tay hay có bao gì đi nữa <laughs> mà mà đeo khẩu trang <laughs> thì cũng là mệt thì đó dạ. rồi nhất là cái, cái ừ. ngành mà làm tóc rồi thì làm uh, face gì đó uh, làm da làm mặt gì đấy đó, à. thì, thì đâu có làm được nữa mà cái... là này kia là bị ảnh hưởng rất là nặng thì trở lại cái vấn đề của cô ông Nielsen với lại cái sự à, cái sự ảnh hưởng của cái câu nói của ông đó thì nếu mà bây giờ này nếu mà thực sự mình tranh đấu hay là những người phản ứng mạnh về cái câu nói của ông Nielsen bất quá ông đứng ra ông xin lỗi thì chú nghĩ cái tác hại nó đã nó đã có tác dụng rồi tôi nghĩ là về cái mặt à, về cái mặt tinh thần đó, thì tất nhiên là người người ta cũng ờ, hiểu cái khó khăn đây là một cái tai họa chung nhưng mà um, không thể nào mà có thể hàn gắn không thể nào mà có thể xóa hẳn đi tất cả những cái uh, coi như là những cái cái tai ương nó nó đổ xuống như vậy được thì đó đây là một cái tai họa và tất nhiên là đối với người Việt Nam rất là kiên nhẫn và rất là chịu đựng thì tôi nghĩ rằng là uh, có có thể vượt qua nhưng mà phải trải qua những cái khó khăn rất là dài thưa anh Tiết ạ. Yeah. Dạ cái này à, nói một câu nói trước khi mình chia tay đấy chú thì có những cái theories hay là conspiracy theory thì đúng hơn hoặc là có những người bây giờ này đang tranh cãi nói là ông à, nói ra là muốn có một cái ý dí đồ gì đây hay là này kia thì theo ý <laughs> là giống, giống như là political motivated cũng không chừng giống như là dân chủ cộng hòa hay là có những cái tư tưởng gì đó thì theo chú là câu nói này có sự xếp đặt gì không hay là cái câu nói vô tình của ý tôi thì mình ờ, mình xét theo cái uh, bình thường đó thì tôi nghĩ là đây không phải là một cái chú ý chủ ý đây là một cái chủ ý uh, ông cũng là con người và tất nhiên là ở vị trí của ông thì có thể là khi nói ra nói ở à, cái, cái cái người mắc bệnh à, cái người bị lây nhiễm đầu tiên đến từ tiệm nào à, nó rất là một cái câu nói rất là bình thường nhưng mà ờ, chắc là ông không đi sâu vào cái ảnh hưởng quá xa như vậy do đó mình lấy cái cái cái cái tâm mà xét đó thì tôi không nghĩ rằng đó là một cái sự chú ý cố ý để mà nhắm vào cái cộng đồng Việt Nam hay nhắm vào cái cái nghệ nào mặc dầu uh, tôi cũng nghe thấy những cái chuyện mà một vài cái sự phàn nàn của những người mà người ta à, gọi là chung quanh cái vấn đề nails kỹ nghệ nails à, thì cũng có những cái phàn nàn chuyện này chuyện khác chẳng hạn như về thuế má hay là công nhân hay là gì gì đó nhưng mà cái đó cũng không phải là cái nguyên do để đưa ra cái à, nhắm vào cái ngàn này tôi nghĩ như vậy mình cứ mình cứ xét theo cái lương tâm con người À, nếu như vậy thì hy vọng là trong những ngày tới ông Gavin Newsom có thể có một câu nói cho thỏa đáng với ngành neo của cộng đồng nhất là cộng đồng Việt Nam của chúng ta và cũng cũng <laughs> trong cái niềm đó hy vọng là ngành neo sẽ được tăng trưởng trong một thời gian ngắn nhất thay vì là một câu nói mà có thể dìm đắm luôn cái ngành neo kỹ nghệ Việt Nam nhất là trong cộng đồng Việt Nam mình rất là nhiều thì trước khi đó chú còn câu gì nữa mà chú có thể <laughs> chia sẻ với quý khán giả về cái sự mà gọi là nhầm lẫn của ông ông ông Newsom nào ông chứ tôi thì tôi nghĩ rằng là à, thống đốc nên có một cái lời à, phân trần với cộng đồng người Việt và đặc biệt là kỹ nghệ nails à, chẳng những ở California mà toàn nước Mỹ bởi vì chúng ta biết rồi đây là một cái nguồn sống của rất rất nhiều gia đình và mình cũng trong cộng đồng mình thì mình biết rõ rất nhiều cha mẹ đã hy sinh làm neo để nuôi con thành công con cái học thành bác sĩ kỹ sư nhờ cái bàn tay làm neo của cha mẹ những người người mẹ ờ, cái chuyện đó mình không thể chối cãi được đấy thì thì mình nhìn sâu xa như vậy thì mình thấy rằng là cái ờ, cái ảnh hưởng nó rất là lớn nhưng mà đối với mình thì mình không buộc tội những cái gì cái này không phải là một cái điều mà ờ, cố tình nhắm vào cộng đồng người Việt tôi tôi tôi thì suy nghĩ bình tâm như vậy cảm ơn chú thì tế cũng là hy vọng là ông không phải là cái người gọi là có một cái chủ đích gì để mà phát biểu cái câu nói này thì hy vọng cộng đồng Việt Nam chúng ta sẽ bình tâm và có thể có những cái lời giải thích thỏa đáng từ ông thống đốc của mình trong những ngày tới và một lần nữa xin cảm ơn chú và cũng như rồi cảm ơn Linh Tuyết dạ, trong cái đề tài về Covid Vũ Hán này còn nhiều chuyện lắm có lẽ chúng ta sẽ đi vào những cái đề tài khác trên thế đời yeah. Dạ. Dạ. cảm ơn chú rất là nhiều yeah. xin kính chào